Vâng, xin chào tất cả các anh em đam mê về môn sóc đĩa à, Hôm nay thì à, Tấn tôn Casino ra mắt cho anh em một dòng sản phẩm cực kỳ mới Mới nhất năm 2019 luôn Để, để có thể chơi sóc đĩa được Mà hoàn toàn không tăng tích Không cần phải làm cái Làm cái cũng được mà không cần làm cái cũng được Thì hôm nay tôi giới thiệu cho anh em một dòng sản phẩm Đây Đó là một sản phẩm gồm có dụng cụ đây đây là một bộ đầy đủ chúng ta có thể lùa quân cũng được mà không lùa quân cũng được anh em nhé anh em nhớ cho tôi lùa quân cũng được mà không lùa quân vẫn có thể đánh được đây đây là chiếc đột đột cắt vị vì sao tôi bảo lùa quân cũng được mà không lùa quân cũng được trước tiên tôi sẽ đi cắt một bộ vị đa phân tích cho anh em hiểu vì sao đồ này lại là công nghệ mới nhất 2019 chúng ta đánh vị gì cũng được đóm được bạn vina được thằng long được một vị đột này nhập từ trên thái lan về nhá hai vị ba vị à, hôm nay thì Tấn Tuân Casino chia sẻ với anh em về đồ chơi sóc đĩa hoàn toàn không tăng tích đảm bảo một alo hơi ơi hỏi nhé ờ chờ chờ anh một tí anh em đánh youtube ghi hướng dẫn đeo kính áp tròng à, anh anh ok tí tiếng nữa tiếng nữa nha ờ, ờ. em thò tay vào mắt em đánh với youtube em em lấy hai tay em chạm và em lôi ra được mà không thì gì cứ mở mắt ra xong vào tay lôi ra ừ. Dạ. được mà được mà cứ chậm ừ. đây à, anh em cùng à, tiến trình đi xem là bây giờ là tôi sẽ hướng dẫn về cái máy này quy trình của máy trước anh em à, xem qua quy trình chơi thì sẽ hiểu công thức đánh đây tôi sẽ chia làm một lẫn hai bốn sáu tám 10 2 4 đen đây là 3 nhé 5 nhé 7 nhé 9 nhé 2 có nghĩa từ 1 đến 2 này 1 2 1 2 của nó sẽ là 4 đen thì chúng ta sẽ chỉ cần biết ngưỡng là 1 2 Đấy. tiếp 3 4 3 4 là lẻ 5 6 x 2 78 78 lẻ 90 từ từ quy trình quy trình chơi thì hoàn toàn là đơn giản và cái máy này trước khi chơi chúng ta sẽ phải bật công tắc lên ấn nút này ấn nút nó sẽ hiện màu xanh lên này sau đó cái thanh này chúng ta chỉ cần đeo bỏ trong người để ống chân để đâu cũng được khoảng cách 8 chín hay không bấm nút này đây con cầm mong ấn này nó sẽ rung khi bấm nút nó sẽ rung thì chúng chúng ta sẽ đo à, đây là công cụ mới nhất nó rất đơn giản mà gọn nhẹ 100 trăm là bấm sẽ rung ấn nút này đó có công tắc tắt bật pin thì nó đánh được 4 tiếng pin chơi được 4 tiếng hết lại sạc và bây giờ đến nói về quân vị phân tích cho anh em hiểu vì sao có thể đánh được đây đây thì ở ờ, cái này là một bộ vị không tan nhưng chúng ta đi đến chỗ sòng sới nhà chúng ta chơi anh em không thể nào mang vị đến thì có hai khả năng là anh em sẽ tôi sẽ làm lên cái ốp ốp lưng này sau đó anh em chỉ cần đặt đặt lên ốp lưng này đặt lên đây đặt lên đây đặt lên đây đặt lên đây và chúng ta chúng ta đánh chống lảng và chúng ta giờ vờ chúng ta soi đèn đi anh em hiểu không chúng ta ta đặt lên Đó, soi đèn đi đặt lên đây như thế chúng ta vẫn đã có thể lấy được ban đêm rồi ban đêm thì chúng ta có thể gán hao bốn được, cái từ vào đây rồi đấy là một hình thức còn hình thức thứ hai là chúng ta có thể đặt từ lên hai đầu ngón tay và chúng ta nói ngày trắng đêm đen nhá ngày trắng đêm đen này là chúng ta sẽ dán được hai miếng từ lên rồi sau đó sẽ một anh nữa chúng ta sẽ phải có hai người lại ngày trắng đêm đen nhá này ngày trắng đêm đen đảm bảo anh em đã hao được vị vào và khi hao được vị vào anh em không cần sâu cái chỉ cần đeo cái này trong người rất nhỏ gọn đây thì ví dụ chúng ta sẽ bật lên nha chắc chắn nó sẽ rung bấm nút rung bấm nút là sẽ rung lên và quy trình chơi tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh em một cách dễ dàng nhất và ngày xưa thì nó dùng cái máy này ngày xưa nó dùng cái máy này nhưng máy này rất là dườm già rất là phức tạp rất là phức tạp nhé công nghệ nó không thể cao được như bên nào ngày xưa dùng cái này nhưng bây giờ thì nó biến đổi rồi Đấy, anh em nhìn thấy công nghệ của nó rồi nó quá hay đây là công nghệ mới nhất 2019 chuyên dùng cho đánh sóc đĩa ngoài ra tôi còn có một dụng cụ là nhẫn sóc nhạc nhẫn sóc nhạc hoặc là ve sóc nhạc điếu thuốc sóc nhạc toàn những công nghệ mới nhất năm à, anh em à, nhớ liên hệ tấn tuân casino xin chào anh em đây nhé